Về tính chất chung thì tính chất đầu tiên mà chúng ta có thể đề cập đến đó là chính là tính dẻo. Được chưa nhỉ? Thì tất cả các kim loại đều có tính dẻo hết, đều có tính dẻo. Và tính dẻo của kim loại nếu như chúng ta có thể khảo sát thì nó sẽ giảm dần từ vàng cho đến đồng. Vàng, bạc, nhôm, sắt, đồng đây là theo chiều giảm dần. Tuy nhiên là đối với um, chúng ta ở trong các câu hỏi thì người ta sẽ không hỏi đến cái dãy này. Tuy nhiên chúng ta cần phải nhớ cái chất cái kim loại mà có tính dẻo nhất chính là vàng. Được chưa nhỉ? kim loại tính dẻo nhất là vàng AU được chưa nhỉ? Và tính dẻo của vàng nó thể hiện bởi việc là à, với một con số rất là thú vị, ví dụ như là một chỉ vàng, một chỉ vàng chẳng hạn nhé, với khối lượng là tầm khoảng à, ờ, 37,5 gram thì nếu như mà rát mỏng đến rất mỏng thì nó có thể là để cho các cái tia nó xuyên qua được. Được chưa nhỉ? Hoặc là cái diện tích rát mỏng của nó lên đến hàng mét vuông. Chú ý giúp thầy nhé. Nào, ứng dụng của tính dẻo này thì các kim loại của chúng ta có thể là rèn được này, à, có thể kéo sợi này, có thể dát mỏng để tạo nên các cái đồ vật khác nhau. Được chưa nhỉ? Tùy thuộc vào nhu cầu, tùy thuộc vào cái mục đích mà người ta có thể là rèn là dát mỏng là kéo sợi. Được chưa nhỉ? Chú ý giúp thầy. Đây ví dụ đây. Ví dụ đây là vàng đúng không nhỉ? Vàng này người ta có thể dát mỏng ra. dát rất là mỏng nó thành lá đúng không ạ? Đây hoặc là nhôm. Đúng không ạ? Nhôm đây, nhôm có thể là rát mỏng hay làm các cái giấy bọc thực phẩm